và dạ, kính thưa tất cả quốc dân và dạ, kính thưa tất cả sáu tỷ người trên thế giới và dạ, kính thưa tất cả đồng minh trên thế giới và kính thưa United States và kính thưa United Nations và kính thưa hội luật pháp tòa án quốc tế yeah. Dạ. Trung Quốc phải trả đất và tiến hành thi cờ đưa em vào hoàng đế hoàng thượng lên điện vì nước thay Quan thi cờ trân trọng trân dạ. trọng Ong Nam. núi sông từ nay luôn vững bền thống nhất nước đại việt nồi giống lúc biến phải cần giải nguy người công dân luôn vững bền tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi mau xây xác quân thù chiến thắng vinh quang công dân ơi mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá bể bang nồi giống xứng danh hơn và dạ, kính thưa quốc dân và dạ, kính thưa 6 tỷ người trên thế giới đây là lịch năm 2023 tháng 1 năm 2023 tháng 2 năm 2023 Trung Quốc tăng từ mạnh tiến hành trả đất đầu năm vạn tế vạn tế vạn vạn tế em vợ vàng đê lệ Điện vĩ đại đời đời nhớ ơn em phở hoàng đế lê Điện muôn năm tất cả trên thế giới sau tiếng người ủng hộ đóng góp tài chính gạo dìa. em phở hoàng đế lê Điện email duyên chấm ly 2018 iol.com e bảo vệ dân tộc hòa bình hạnh phúc trên thế giới sống cảnh thanh bình tất cả được quyền sống quyền làm người nhân quyền và tự do trong cuộc sống có an sinh xã hội lo cho quốc dân sống cảnh thanh bình trân trọng trân trọng và dạ, yeah, tự lực tháng 3 xin cúng trời trời chiếu ánh sáng xuống thì dị có một vị thần trên trời xuống tiến hành qua Trung Quốc lấy đất Trung Quốc tan từng mạnh, Trung Quốc tiến hành thay cờ và thầy hơn lãnh đạo của dân tộc nước Trung Quốc tan tận mạnh Trung Quốc thầy cờ thầy hình em phờ hoàng đế lên điểm quốc thay dân an an cư lập nghiệp sống canh thanh bình tất cả người Trung Quốc tiến hành thầy cờ là cất cung điện em vợ hoàng đế lệ điện xây cất cung điện em vợ hoàng đế lệ điện tiến hành đây tại lịch tháng tư người Trung Quốc tiến hành xây cung điện em vợ hoàng đế Lê Điện người Trung Quốc sẽ được an cư lạc nghiệp quốc thái dân an sống cạnh thành bình. người Trung Quốc vạn tế vạn tế vạn vạn tế em phờ hoàng đế lê điền vĩ đại muôn năm đời đời nhớ ơn em phờ hoàng đế lê điền muôn năm người Trung Quốc sáu tiếng người trên thế giới treo cờ em phở hoàng đế lễ điện và đây cái bạch bò bạch bò được đi trên thế giới văn minh và phát triển tất cả dân tộc trên thế giới đây hy hiệu trường hạ sĩ quan và sĩ quan đây hy hiệu biển đông của đại việt đây hy hiệu biển đông của đại việt đây trường sĩ quê của Lê Việt đào tạo trung thành danh tổ quốc danh dự và trung thành đóng góp xây dựng tới cung điện em phờ hoàng đế lê điền và dạ, yeah. việt nam trung quốc tiến hành thay cờ đoàn kết dân tộc thay cờ trong tình yêu thương trở về dân tộc em phờ hoàng đế lê điền trân trọng trân trọng Việt Nam tiến hành thay cờ nhà công an cho thay cờ trong nước tất cả quốc dân thay cờ thay cờ em phở quảng đế quảng thượng lê điển về Trung Quốc phá nát hết dân tộc tổ quốc đại việt Trung Quốc tiến hành bồi thường đến em phở quần đế là điện Yeah. Việt Nam tiến hành thay tiền thay đổi tiền và tất cả mồ mẹ người Trung Quốc đào lên lấy hài cốt lên trả đất cho dân tộc Đại Việt trân trọng trân trọng tất cả 6 tỷ người trên thế giới quốc dân tổ quốc danh dự và trung thành trân trọng trân trọng trân trọng